Và như vậy thì sau khi chúng ta đã tạo được ra nước cốt của lẩu Bây giờ Kevin Nguyên sẽ giới thiệu đến các bạn các nguyên liệu để tạo ra các món lẩu Như lẩu hải sản, toboki, nhẩu toboki bò, lẩu toboki nhân phô mai, lẩu toboki nhân phô mai thập cẩm và lẩu thái chua cay toboki à, gồm có các thành phần như tôm và mực kết hợp với mì lẩu thập cẩm chúng ta sẽ dùng xúc xích viên hải sản và cá bò tôm kết hợp với mì tteokbokki và các nguyên liệu khác để tạo ra món lẩu tteokbokki thập cẩm. Và tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng thịt bò kết hợp với các nguyên liệu như rau, tteokbokki, mì và các nguyên liệu khác để tạo lên món lẩu bò với lẩu thập cẩm. Tteokbokki nhân phô mai thì chúng ta sẽ có tteokbokki nhân phô mai kết hợp với nhân viên hải sản cá bò tôm và xúc xích kết hợp với các nguyên liệu khác để tạo lên món lẩu tobuki nhân phô mai thập cẩm và cuối cùng là lẩu thái chua cay tobuki chúng ta sẽ sử dụng các nhân như xúc xích cá bò tôm và thịt bò chúng ta kết hợp với các nguyên liệu khác để làm ra món lẩu thái tobuki chua cay và như vậy thì Kevin Nguyễn đã giới thiệu xong các nguyên liệu được sử dụng trong chuyên đề lẩu tobuki và bây giờ các bạn sẽ quan sát Kevin Nguyễn hướng dẫn cách chúng ta làm ra các bón lẩu tteokbokki khác nhau.